làn da trắng lên như được chỉnh sửa từ vi tính. Sữa dưỡng thể trắng da Nivea mới với công thức dưỡng trắng ba tác động. một Là xóa mờ vết thâm đen. hai Là dưỡng da trắng dần lên. Và ba Là bảo vệ da không tạo đen trở lại. Sữa dưỡng thể trắng da Nivea mới ba tác động cho da trắng hồng tự nhiên.